Sơn, vâng, xin chào các anh chị. Ngày hôm nay thì Mỹ đa Mỹ đến từ công ty bất động sản làm tử tế sẽ giới thiệu cho các anh chị một sản phẩm lô đất vùng cấp hao 108 mét vuông ạ. Trên vị trí cấp hao của FPT. Ngày hôm nay thì à, sản phẩm Mỹ giới thiệu là đây ạ. Có bề ngang là 6 mét, dài là 18 mét. Hướng sông vị trí lô sạch đẹp đây là tập tính cấp thâu thì nói sẽ nói vào à, trường à, đại học FPT như là đây là trục mình sẽ đi ra à, trục không đi ra FPT Complex như là trường tiểu học và trường cấp 2 FPT ạ xung quanh à, trên trục tuyến cấp 2 này thì cũng có khá là nhiều nhà rồi đã được xây dựng và đã ở đây ở khá là đông mình đã các bạn học thì cũng khá là nhiều rồi nhưng mà đây là đây vào trường đây vị trí này một trường khoảng tầm à, hai trăm mét thôi là và đến vào trường đại học FPT. ở đây thì rất là thuận lợi cho kinh doanh nè mua bán nè à, cái vị trí đất địa này thì mình có thể làm xây một cái căn hộ à, hoặc là mình ở trên xây căn hộ ở dưới mình cho thuê hoặc mình làm văn phòng chẳng hạn thì cũng rất là đông đúc nữa thì các anh chị có thể tài khoản thì cái inbox ờ, cho Mỹ thôi cái số điện thoại là 0939 086 995 và với vị trí này dịch đây là trên đường 229 của trong FPT đường 9 m 5 là là 4 mét